có 50 tới giờ đó 50 vậy đó không biết tại sao 50 rồi 50 thôi chưa mẹ rồi không biết chừng nào hết 50 đó rồi dân tình chạy đường nào đây đường 50 này là bên kia hay là bên đây mà cha nó nó để gì rồi không biết là 50 bên này với ai mà bên kia 50 đó là đường nào đường thì đường nào? mình đang chạy nè đã để trên đường mình là là đường mình chạy chứ đâu đường nào đó rồi bà con không dám chạy luôn hồi bữa đò năm chục mấy km ở sau nó bấm kèn cũng cũng banh lỗ tai luôn nè đang xây dựng đây nè hồi à, bữa chưa có không có đề xây dựng xây viết gì cứ 50 vậy đó để hoài để coi hồi nó có cái dấu uh, xóa 50 không bữa không có mấy cái hàng rào này luôn bữa chống lỏng luôn nhớ không không có sửa tường không có làm khi móc cái đề 50 hoặc là thấy mụ nội luôn rồi giờ hết cái rào rồi mà vẫn chưa thấy không biết chạy nhiêu luôn để coi chờ xíu